trợ Mì tả ở ai hồ Chỉ ít thiết củ ngắn ngàn à Chỉ bán này củ ngắn ngàn à Chỉ giá kỳ củ ngắn ngàn à Chỉ cú sang củ ngắn ngàn à cụ Ủ các cơ Amiah. Wah, uputin tuku nika ena namu hau. Hai, malari sai kami kumaan tu futing. Wah, kainaran. Kumaanku ila ai ah futing. Ila ai ku kasih. رأيت أفرحوا إلى أي إلى أي تقولا أو أو أي تقولا إليا إلى أي تقولا أو إلى أي إلى أي تقولا أو إلى أي وتا ما تمس tu tamina tu futing amin 五嘎，格里山努达米那吉妈妈，米福丁，咿里呀，五嘎，格里山努达米那吉妈妈，米福丁，咿里呀。 格里山努达米娜，吉妈妈，米夫丁伊利亚。乌嘎格里山努达米娜，吉妈妈，米夫丁伊利亚。乌嘎格里山努达米娜，吉妈妈，米夫。 米粟盈一粒呀，米。